Công an bác tin đồn khá bảnh được tại ngoại. Ngày 3 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố Ngô Bá Khá, hay còn gọi là Khá Bảnh, sinh năm 1993, trú tại Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, mạng xã hội đã lan truyền một số hình ảnh cùng nội dung thông tin cho rằng Khá Bảnh sẽ được tại ngoại trước 10 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2019. Trao đổi với phóng viên chúng tôi vào sáng ngày 7 tháng 4, Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định, các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc khá bảnh sắp được tại ngoại hoàn toàn sai sự thật. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, hiện nay Khá Bảnh cùng 4 đồng phạm đang bị tạm giam tại trại tạm giam của Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc nên không có việc sắp được tại ngoại. Hiện nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án và các hành vi vi phạm pháp luật của Ngô Bá Khá để xử lý nghiêm trước pháp luật. Về thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra làm rõ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Trước đó ngày 1 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an thị xã Từ Sơn, Công an huyện Tiên Du tổ chức thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh, cùng 4 đối tượng khác. Các đối tượng bị tạm giữ khám xét về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kết quả khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề của Ngô Bá Khá và đồng bọn. Ngày 3 tháng 4 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tử Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ Luật Hình sự 2015 đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Bá Khá về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Hữu Hội, Ngô Lương An, Trịnh Hữu Quý về tội đánh bạc.